Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bị đá văng, Phúc vẫn bám vào câu chuyện đáng sợ của trò thành trừng Vào ngày 18 tháng 1, ông Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức thành thường dân Không còn chức vụ nào trong đảng cũng như trong nhà nước Và cũng từ ngày 18 tháng 1, Chủ tịch khuyết vị trí Chủ tịch nước Và bà Phó Chủ tịch là Võ Thị Ánh Xuân tạm quyền Tuy nhiên, ngày hôm sau, ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn đứng ở vị trí tứ trụ khi xếp hàng vào lăng ông Hồ Chí Minh trong khi đó quyền chủ tịch nước đứng phía sau. Điều này cho thấy ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn còn luyến tiếc quyền lực lắm. Một khi con người có sự luyến tiếc quyền lực thì không bao giờ từ chức trừ khi họ bị ép buộc. Vậy nên đây là hình ảnh minh chứng cho thấy việc ông Nguyễn Xuân Phúc rời bỏ chức vụ là dấu hiệu đấu đá nội bộ bên trong của đảng. Đây là hình ảnh vào ngày 18 tháng 1 ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với vị trí là chủ tịch nước như trước. Câu chuyện về ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức sẽ còn diễn ra sau Tết Nguyên đán. Nhiều người vẫn đang hóng xem liệu gia đình ông Phúc có bị truy cùng diệt tận hay không. Hay ông Phúc rời ghế chủ tịch nước thì gia đình ông sẽ được an toàn. Như thể báo chấm đã từng phân tích ở bản tin trước, lý do mà Trung ương Đảng đưa ra cho việc bãi nhiệm ông Phúc là do ông đã cấp để cho cấp dưới làm sai chứ không nói gì đến cái sai của vợ ông đó là bà Trần Thị Nguyệt Thu. Sau Tết Nguyên đán, nếu truyền thông nhà nước không nhắc đến bà Nguyệt Thu thì xem ra vụ trùm Việt Á sẽ bị chìm xuồng. Có người thì cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc bị chuất phế khỏi chiếc ghế chủ tịch nước mà dường như ông không hề buồn gì cả. Bằng chứng là ông đi thăm lăng ông Hồ Chí Minh vẫn hết sức bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Nếu vợ con ông bị đe dọa thực sự thì khó có tâm phúc đâu mà bình tĩnh được đến như thế. Số phận ông Nguyễn Xuân Phúc xem như đã được định đoạt từ trước hội nghị Trung ương năm, tuy nhiên người ta vẫn kéo dài thời gian ông Phúc rời ghế chẳng qua là để đàm phán những quyền lợi đằng sau của nó. Hình ảnh vũ đài chính trị của Việt Nam nó không giống như những gì báo chí nhà nước mô tả. Đồng chí không có nghĩa là cùng chí hướng nữa, mà giờ đây mạnh người nào người đó chọn riêng cho mình một hướng đi riêng nếu đồng chí mà cùng chí hướng thì không có những cái chết bí hiểm như Trần Đại Quang hay Nguyễn Bá Thành. Đây là hình ảnh sau Tết Nguyên đán số phận bà Nguyệt Thu như thế nào đang làm câu hỏi rất lớn. Ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức xem ra ông Phúc còn giữ lại được chút phúc để ông rời chính trường trong tâm trạng không mất mát nhiều. Nếu ông chiến tới cùng như Trần Đại Quang thì không khéo sẽ mất tất cả. Về mặt lãnh đạo, ông Nguyễn Xuân Phúc không để lại thành tích gì nổi bật ngoài những câu nói mà người dân hay gọi là đi vào lòng đất. Ví dụ như đi đến địa phương nào, ông Cố Vĩ nơi đó là đầu tàu cho cả nước, làm việc với ban ngành nào thì ông cũng cho ban ngành đó là mũi nhọn, vân vân. Ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm thủ tướng, rồi sau đó là chủ tịch nước, ông chỉ để lại ấn tượng về hình ảnh cái đầu nghiêng nghiêng và rất đặc trưng của mình. Đã đá văng được ông Nguyễn Xuân Phúc, không biết rồi đây ông Nguyễn Phú Trọng có còn ngán ngại ai nữa hay không cuộc chiến chống tham nhũng đang dần hiện ra là cuộc chiến loại trừ phe phái lẫn nhau, và đặc biệt là loại trừ các phe gần phương Tây. Người dân không thể không nhận ra rằng những người bị loại hầu hết đều muốn kết nối phương Tây để tìm kiếm con đường phát triển kinh tế, xã hội tốt hơn. Đây là hình ảnh chuyến đi Trung Quốc của ông Trọng đã làm bàn cờ chính trị Việt Nam nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Qua cuộc chiến chống tham nhũng lần này, một số người thì mừng vì ông Trọng diệt được nhiều quan gọc. Tuy nhiên, đằng sau đó là bộ máy chính quyền không sạch hơn thì ít ai thấy được. Và điều đáng nói nữa là giới gần đây, những giới thân phương Tây bị triệt rất mạnh từ sau chuyến đi sang Bắc Kinh của ông Nguyễn Phú Trọng để gặp Tập Cận Bình. Chính trị càng phụ thuộc vào Trung Quốc thì kinh tế sẽ càng phụ thuộc nhiều hơn. Nền chính trị độc tài Cộng sản kiểu Việt Nam và Trung Quốc là nền chính trị rất độc hại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 nhưng công hàm vào năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng vẫn là bằng chứng pháp lý mà phía Trung Quốc đưa ra để bào chữa cho hành động cướp lấy Hoàng Sa và một phần Trường Sa của Việt Nam. Cũng vì nắm trong tay bằng chứng pháp lý mà ngay từ ngày 17 đến 19 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc đã đem quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là mất mát cho cả dân tộc, cho cả đất nước. Cho dù lý do gì đi chăng nữa thì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thể che đậy được sự thật này. Đây là hình ảnh công hàm vào năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng. Câu chuyện bắt đầu từ ngày 4 tháng 9 năm 1958, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa đã ra tuyên bố trong đó có ý rằng bề rộng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý tính từ bãi biển. Điều này áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm cả phần đất của Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi Đài Loan, tức là tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa và quần đảo Nam Sa và các đảo khác thuộc Trung Quốc, theo Trung Quốc tuyên bố. Trong đó Tây Sa tức là Hoàng Sa của Việt Nam và Nam Sa tức là Trường Sa của Việt Nam. Không biết vì lý do gì mà ngày 14 9 năm 1958, Ông Phạm Văn Đồng lúc đó là Thủ tướng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lại có công hàm gửi ông Chuan Lai, Thủ tướng Trung Quốc, công nhận tuyên bố của phía Trung Quốc. Trong công hàm đã có đoạn ghi như sau. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố vào ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc. Chỉ cần như vậy, phía Trung Quốc đã xem như đảo đã thuộc về tay của họ vào năm 1974 họ đánh chiếm Hoàng Sa. Lúc này Hoàng Sa do Việt Nam Cộng Hòa quản lý nhưng họ đã thất thủ trước Cộng sản Trung Quốc với tiềm lực quân sự lớn hơn. Đây là hình ảnh cố Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng. Đấy là di sản mà ông Phạm Văn Đồng để lại cho lịch sử. Lãnh thổ Việt Nam đã mất chỉ vì tờ khế ước ngày xưa ấy. Đảng Cộng sản luôn tung hô ông Phạm Văn Đồng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên xuất sắc theo kiểu đem biển đảo dâng cho ngoại bang thì không thể nào gột rửa được nỗi ô nhục này trước lịch sử. Đảng Cộng sản không chịu thừa nhận cái sai của Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên với nhân dân thì công hàm Phạm Văn Đồng là một phần của lịch sử, phần ô nhục và đáng xấu hổ. Vào ngày 18 tháng 1 năm 2023 là 49 năm Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, ông Phạm Minh Chính lại tới nhà riêng ông Phạm Văn Đồng để dâng hương tưởng nhớ. Ngoài ra, ông Phạm Minh Chính còn ca ngợi ông Phạm Văn Đồng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực ra, ông Phạm Văn Đồng là người dưới quyền ông Hồ Chí Minh lúc ấy. Công hàm mà ông Phạm Văn Đồng đã ký thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc khi đấy lẽ ra không nên có. Nếu không, ông Hồ Chí Minh không đồng ý cho điều này thì không bao giờ được. Vậy nên, người dân cũng nên hiểu rằng Phạm Văn Đồng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở cả khía cạnh này chăng? Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính dân hương nhà ông Phạm Văn Đồng nhân ngày mất Hoàng Sa. Còn về ông Phạm Minh Chính, việc chọn ngày Hoàng Sa bị đánh chiếm để tôn vinh một ông thủ tướng đã ký bán Hoàng Sa cho Trung Quốc thì có lẽ người dân Việt Nam nên hiểu con người của ông Phạm Minh Chính cho đúng hơn. Ông Phạm Minh Chính không thể không biết công hàm này và ông Phạm Minh Chính không thể không biết ông đang dâng hương cho Phạm Văn Đồng, một kẻ đã nhượng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc. Cho nên, ông chính chọn ngày này để thắp hương vì tồn vinh của ông Phạm Văn Đồng là hành động thách thức lòng dân xem kẻ đi bán biển đảo của Tổ quốc lại là người có công. Không biết ông Phạm Văn Đồng có công với ai, nhưng chắc chắn ông có công với Trung Quốc rất nhiều. Vì nếu không có cái công hàm oái oăm này thì Trung Quốc không thể có bằng chứng pháp lý mạnh mẽ trước dư luận